Em trai, em mong ước được ông già Noel tặng quà gì thế? À, đây chính là câu hỏi của người chị gái đối với em trai mình trong dịp lễ Noel đúng không nào? Các con biết rồi đấy, lễ Noel nào cũng vậy, ông già Noel sẽ vác một bao tải rất to, đựng rất nhiều quà đem đi tặng những bạn thiếu nhi ngoan. Vậy chúng mình hãy cùng cố gắng ngoan để sau đó viết thư cho ông già Noel để đề đạt với ông là chúng mình sẽ được nhận quà gì từ ông nhé nhưng các con hãy chú ý chúng mình đừng đòi hỏi cao quá ông già noel không đáp ứng được đâu chúng mình thử xem bạn nam ở trong tình huống này đã muốn được ông già noel tặng mình cái gì nào em ước ông già noel tặng em một chiếc đàn piano chị ạ và người chị đã nói rằng vậy em cứ chờ đi nhé ông già Noel sắp đến đây rồi. Vâng ạ. Và các con biết điều gì sẽ xảy ra không? Ông già Noel đang cưỡi những chú tuần lộc vượt qua mưa tuyết trong đêm Noel để đến khắp nơi, khắp các nhà để tặng quà các bạn nhỏ ngoan đấy. Và trong khi chị em của bạn đang ngủ thì ông già Noel đã xuất hiện Các con nhìn thấy bao quà ông đeo ở sau lưng không? Bao quà của ông cũng giống như là chiếc túi thần kỳ của Doraemon đựng rất nhiều thứ. Có như vậy thì ông già Noel mới tặng quà được tất cả các bạn nhỏ trên khắp thế gian đấy. Và ông già Noel đã quyết định thưởng cho bạn đúng theo mong muốn của bạn đó là một chiếc đàn piano rất là đẹp bởi vì bạn nhỏ của chúng ta rất rất ngoan đấy các con ạ.